Bay bay bay mơ tiếng ca trên đồi chiều hạ về nhớ áng mây chui, lá trên cây hồng còn nắng mơ màng ta trắng lang thang miên man tình buồn dòng sông này là hát trên cây mây trôi trôi chim ngủ nỗi nhớ em hát đi lênh đênh giọt buồn thoải mãi trong ca bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ca nhìn hà về cây lá rung buồn em hát đi dù ngủ dần chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đôi chiều hạ về nhớ áng mây trôi lá trên cây hồng còn nắng mơ mà ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về hà trắng bơi lang thang trong nắng hành vàng chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lang thang trong nắng hành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 thân em bây giờ gửi phận cho ai đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ấy nhăn theo sóng thuyền ở ngoài em giờ như thuyền không bên thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời muôn ngàn sóng gió trắng bình yên thân em bây giờ gửi phận cho ai đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh nơi nào nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca mình cùng ngân nga tập ca bài mực tim tình đầu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đây trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy trách ở ừ. trong tim hãy khóc đi em khóc cho núi lỡ non mòn cho mình còn vương vấn chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa đường tình ta không chung lối đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh tình con vương vấn tim hãy khóc đi anh thế nhân trở về cát bụi chỉ còn anh với em thôi làm sao trong lại định mệnh đôi ta yêu chẳng gần nhau конец. oh, 酒。 anh yêu yêu rất nhiều hứa với em đi hết con đường trọn đời bên nhau như lời hứa dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu trọn đời tình nghĩa phu thề đến hết đời tình vẫn như xưa mãi chỉ dành cho anh tình thương đó là tình phú thế cả cuộc đời không ai thế ai hỡi người anh yêu thương anh thương em là cả cuộc đời tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ suối tình làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn nước. cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tang lăn buồn trong lòng phố vắng ôi em về đâu Vui lấp môi duyên đầu gian một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa nghe làn gió buồn xào xạc ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oan than không duyên ban đầu này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa không em vườn hoang buồn sâu xác nghĩa trang lạnh lùng này ta mới quen đây công viên chiều xưa theo mối tình này không em vườn hoang buồn sâu xa nghĩa trang lạnh lùng này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa theo mối tình này không em vườn hoang buồn sâu xa nghĩa trang lạnh lùng thành đôi em ước mơ gì thật lòng mong ước hay nói đi em em đừng nghe ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi em chớ dâu hay ngại ngùng thèm thương chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi em đừng nghe ấp hãy say bày lòng cùng anh gần nhau em chỉ mong rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung ân tình em chẳng ước mơ gì chuyện lâu vàng câu tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau anh chỉ mơ ước thế em làm vừa lòng không cho sóng gió còn nhiều lòng anh vẫn ước mong rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi dù mình gian khó trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bày che thơ mong ước thế thôi ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón đón anh trở về trên môi nắng chúng mình gặp nhau anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em thôi đừng nhạc nữa kéo anh thẹn thùng rồi này ai bảo anh thơ ấy yêu mà chẳng tỏ tay này người yêu ơi chẳng tỏ bày sao em em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau người che thơ mong ước thế thôi ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi đêm tối quay quần ta kể chuyện thơ chúng mình gặp nhau